dung đầu tiên đó là định nghĩa góc nội tiếp với hai điểm với đường tròn tâm O. Cho đường tròn tâm O, cô Loan lấy một điểm A trên đường tròn, vẽ hai cái dây cung AB và AC của đường tròn tâm O. Thì lúc này ta được một góc, đó là góc B A C. Được chưa nhỉ? Và lúc này góc BAC là góc có đỉnh nằm trên đường tròn. Các bạn phân biệt hộ cô Lan nhé. Góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh của góc là hai dây cung của đường tròn. Thì lúc này góc BAC được gọi là góc nội tiếp đường tròn tâm O Được chưa ạ? Vâng, thế định nghĩa góc nội tiếp phát biểu như sau. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn. Hai cạnh của góc chứa hai dây cung của đường của đường tròn nhớ chưa nhỉ khó không không khó đúng không ạ khác biệt so với góc ở tâm một chút đó là gì ạ góc ở tâm là có đỉnh trùng với tâm của đường tròn còn góc nội tiếp là góc có đỉnh phải nằm trên đường tròn và và gì và hai dây cung hai cạnh của góc phải là hai dây cung của đường của đường tròn các con nhớ nhé